Hello, chào lại các bạn Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nam giới cách trang trai một cái biện pháp để giúp cho người nam giới có thể có một cái thời gian quan hệ tình dục lâu hơn trên 20 phút nha các bạn Thì trên tay của mình đang dòng sản phẩm chai xịt kéo da thời gian quan hệ Vimax hay còn gọi tên gọi là chai xịt chống xuất tinh sớm Sản phẩm này sẽ hỗ trợ nam giới trong cái vấn đề về kéo dài thời gian cho bạn ạ giúp cho các bạn nam giới có thể dễ dàng làm chủ được cuộc yêu nó sẽ rất đặc biệt thích hợp đối với những cái anh chàng nào mà đang trong các tình trạng gọi là chưa trở lại hệt tin những cái nam giới nào mà đang quen với một người phụ nữ có nhu cầu tình dục cao không thể đáp ứng được thì các anh có thể sử dụng dòng sản phẩm trái xịt kéo dài thời gian vi mắt để có thể giúp thời gian nam tinh của mình được kéo dài thêm 20 phút các bạn ạ để dễ dàng giúp cho người phụ nữ lên đỉnh thể hiện sức mạnh của người đàn ông bằng linh thoại mạnh đây hàng sản xuất tại Canada nha các bạn 100% là từ thiên nhiên các bạn thấy không nó sẽ ghi đầy đủ các thông tin ở trên cái bao bì của sản phẩm này để giúp cho các bạn có thể yên tâm hơn trong những cái lúc mà mình sử dụng các bạn ạ đây là mã vạch các bạn có thể, thể chất các thông tin từ đây đấy. và bây giờ mình sẽ mở ra thế đồ của dòng sản phẩm chế xịt tím mắt này nó có khá là nhiều ưu điểm mà ạ thứ nhất á, có thể kể đến là nó sẽ giúp cho các bạn nắm kéo dài thêm 20 phút cái thời gian làm tin và thứ hai là thẩm thấu nhanh qua giá giúp cho các bạn có thể dễ dàng quan hệ thứ ba là an toàn tuyệt đối không gây cho sức khỏe và thứ tư trái xịt vi mắt như này các bạn các bạn có thể sử dụng trên 30 lần giúp cho các bạn có thể tiết kiệm chi phí rất là cao tính ra thì một lần sử dụng nó cũng không đáng là bao nhiêu tiền cả thế khi các bạn sử dụng thì các bạn hãy vệ sinh sạch sẽ cái phân cầu nhỏ của mình sau đó kích thích cho cái cầu nhỏ cứng cứng và lắc đây trái xịt các bạn xịt thứ hái tới bá hơi lên đầu và thân nhu cầu nhỏ sau đó các bạn hãy xóa đều các bạn đợi từ 5 tới 10 phút là các bạn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường nếu các bạn muốn quan hệ tình dục bằng miệng thì các bạn dùng một cái khăn ướt để lau qua phân cầu nhỏ cho sạch, sạch sẽ rồi mình hãy quan hệ các bạn ạ thì ngoài cái dòng sản phẩm chế xịt vi Vimax này bên mình còn cung cấp một số loại sản phẩm giống như nước hóa kích dục nam nước hóa kích dục nữ thuộc cương dương gel titan làm tỏi dương vật vân vân Thế các quý ông nào mà quan tâm các sản phẩm nêu trên thì có thể liên lạc với số hotline 0937 195 198 để được tư vấn và hỗ trợ. Bên mình sẽ giao hàng toàn quốc, đầu quay hàng kín đáo nên các bạn cứ yên tâm. Còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau.